cũng như là chia sẻ cho bạn ờ, những tính năng rồi ờ, ưu điểm cũng như là nhược điểm của sàn Audit này so với các sàn ờ, giao dịch crypto coin khác và cũng như là mình sẽ chia sẻ cho bạn ứng dụng Audit này dành cho ai Ok chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro Vậy đầu tiên nhất Onlus là gì ạ? Onlus có tên gọi cũ là VNAC là một sàn giao dịch tiền điện tử được tin tưởng bởi hơn 1,8 ờ, triệu người trên 20 quốc gia khác nhau. Và Alert được sáng lập bởi người Việt, có trụ sở chính tại ờ, Singapore. Và ngoài ra tháng 3 năm 2020 thì ờ, Alert đã ra mắt trên kho ứng dụng cửa hàng CF Play hay chính là Google Play đối với máy sử dụng hệ điều hành Android và cửa hàng App Store đối với máy sử dụng hệ điều hành iOS của iPhone. Tiếp theo thứ hai thì mình sẽ chia sẻ bạn là các tính năng của Alert. Thì tính năng đầu tiên ấy là chúng ta có thể giao dịch trong và ngoài hệ thống thì đối với tính năng này, chúng ta có thể à, giao dịch uh, à, off-chain, bạn có thể à, gửi nhận tài sản với người dùng khác trong cùng hệ thống Onlet. Ngoài ra, bạn còn có thể giao dịch on-chain, gửi tài sản số từ Onlet tới các nền tảng sàn hoặc ví khác ngoài Onlet và ngược lại, cũng như là nhận tài sản số chuyển từ các nền tảng khác về ứng dụng uh, này. Tính năng thứ hai đó chính là đầu tư và quản lý tài sản. Thì uh, ấy, là một ứng dụng đầu tư tập trung phát triển à, nhiều tính năng giúp bạn có trải nghiệm à, đầu tư dễ dàng cũng như là dễ hiểu và dễ quản lý nhất. Thì đối với tính năng này chúng ta có thể à, quy đổi này, mua bán Bitcoin và hơn 200 tài sản số khác chỉ trong vài giây thao tác đơn giản thông qua tính năng này. Rồi chúng ta có thể đầu tư giúp bạn theo dõi thị trường, theo dõi các danh mục tài sản số và quản lý hoạt động đầu tư, theo dõi giá vốn và luôn biết mình đang lời hay lỗ với tỷ lệ như thế nào giúp bạn là đánh giá nhanh xem nên mua hay bán à, token nào. Ok thì uh, tính năng thứ ba đó chính là tính năng à, sinh lời thụ động. Thì khi bắt đầu ấy sẽ có đôi chút khó khăn trong việc phân bổ vốn. Vậy nên Alert ấy, gợi ý cho chúng ta khởi động các tính năng sinh lời thụ động này bao gồm là tính năng staking daily này cho phép người dùng nhận được phần thưởng khi lưu trữ coin hoặc token trên ứng dụng Alert. Và ngoài ra khi bạn là lưu trữ VNAC thì chỉ ở thêm uh, VNAC là token của sàn Alert này nha thì bạn có thể uh, trải nghiệm uh, mức lãi kép lên tới uh, ờ, 12,79% trên một năm. Lãi thì được trả hàng ngày về tài khoản wallet của bạn. Ngoài tính năng staking daily thì chúng ta còn có thể sử dụng tính năng farming để lạp tiền, lạp tài sản à, đang sở hữu vào pool để chúng ta có thể nhận thưởng nha. Ok thì ngoài ba tính năng chính đó thì chúng ta còn rất nhiều các tính năng khác nữa nha. Ví dụ như là tính năng giao dịch PIP này giữa người với người cho phép chúng ta mua hoặc bán tài sản số theo mức giá mà người giao dịch tạo ra bạn có thể đặt mua hoặc bán tài sản với mức giá mong muốn mà không bị phụ thuộc à, vào mức giá của thị trường nha. Tiếp nữa là tính năng à, My Partner giúp khách hàng à, kết nối với các đối tác kinh doanh của nớt. Rồi tính năng Pass giúp chúng ta mua token mới được phát hành ra mắt với mức giá mở bán niêm yết cố định. Tiếp nữa là tính năng Credit Line cho phép người dùng tạo khoản vay bằng tài sản số nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư. Rồi tính năng For You gợi ý giúp bạn à, tối ưu hiệu quả đầu tư, theo dõi tin tức thị trường à, được cập nhật là liên tục 24 trên 7. Thì đó là những tính năng ở trên Alert. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho bạn là ưu điểm của sàn Alert này so với các sàn là giao dịch crypto coin khác nữa nha. Thì ưu điểm đầu tiên đó chính là Alert là một ứng dụng à, toàn diện giúp cho bạn là mua bán và quản lý danh mục đầu tư crypto hiệu quả. Rồi giúp chúng ta chỉ mất khoảng vài phút để sở hữu Bitcoin hay UST rồi VNC cũng như là Alert vân vân và hơn 200 loại tài sản số khác, hỗ trợ bank transfer tức là chuyển khoản trực tiếp qua ngân hàng cũng như là giao dịch à, thẻ Visa hoặc à, Mastercard cũng như là ví điện tử ở à, Momo. Và tiếp hơn nữa là tiết kiệm không kỳ hạn với lãi suất lên tới 12,79% khi lưu trữ Bitcoin cũng như là USDT rồi VNC vân vân tại Alert và nhận lãi hàng ngày nạp rút là linh hoạt, nhanh chóng, dễ dàng. Và tiếp theo là theo dõi cũng như là quản lý danh mục đầu tư với tính toán lời lỗ cực kỳ tiện lợi rồi kế tiếp nữa là giao diện à, thân thiện với người dùng, cũng như là dễ thao tác, dễ sử dụng. Và cuối cùng là cung cấp cho chúng ta nhiều công cụ giúp người dùng à, gia tăng thu nhập cũng như là tối ưu hóa lợi nhuận bằng à, rất nhiều cách kiếm tiền trên Onus. Ví dụ như vừa nãy mình đã chia sẻ là tính năng staking daily, rồi farming hay Onus share vân vân. Ok thì đó là những ưu điểm của sàn Onus. Vậy nhược điểm của sàn Onus này là gì ạ? Thì thỉnh thoảng mình sử dụng app ấy, loát tải hơi chậm chút không biết là những bạn là đã đang cũng như là sử dụng à, app Wallet rồi có thấy như thế không? Nhưng mình thì ờ, đôi lúc ờ, bị vậy nhá. Và phần cuối cùng trong video này mình sẽ chia sẻ cho bạn là ứng dụng Wallet này thì à, dành cho ai, dành cho những đối tượng ờ, như thế nào ạ? Thì app Wallet này là một trong những ứng dụng đầu tư tiền tử được tạo và phát triển bởi người Việt nên cực kỳ dễ sử dụng. Đây có thể nói là ứng dụng dễ dùng nhất trong các app đầu tư tiền mã hóa hiện nay và ứng dụng Honor này giúp cho bạn à, hiểu biết nhiều hơn, cũng như là sâu hơn về tiền điện tử. Việc mua bán à, Bitcoin cũng như là hơn 200 loại đồng coin khác chỉ sau một vài nút bấm, một vài à, thao tác. Và không những thế, bạn không cần quan tâm đến địa chỉ ví cũng như là smart contract, tức là hợp đồng thông minh đấy, hay một đống ký hiệu lằng nhằng, phức tạp của blockchain như các app tiền điện tử khác. Và app Honor này đơn giản hóa mọi thứ cực kỳ dễ dàng, dễ dùng cho người mới bắt đầu tham gia vào thị trường crypto này. Và tiếp nữa thì ờ, có rất nhiều cách kiếm thu nhập thụ động cũng như là sinh lời an toàn và cực kỳ đơn giản ờ, trên ứng dụng Onlus này. Cuối cùng là giúp chúng ta chuyển USDT cũng như Bitcoin rồi ờ, Vinesi hay là Onlus vân vân từ những sàn hoặc ví khác về ứng dụng Onlus để thanh khoản dễ dàng bằng Việt Nam đồng.